Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021, tức ngày 4 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Hợi hôm nay là Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý, quý nhân tam hội sẽ là cầu nối giúp cho các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn, Nhờ thế mà công việc của bản mệnh cũng thuận lợi và suôn sẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tỷ kiên lại khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn căng thẳng hơn trước. Những xung đột có thể bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhất, nếu không nhanh chóng hóa giải, sự việc có thể đi quá xa, gây dạn nứt tình cảm. Trong ngày thủy khí cực vượng như hôm nay, người tuổi Tý nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của cơ thể thì không nên bỏ qua, hãy đi thăm khám để được chữa trị kịp thời giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Sửu. 2. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối trong ngày có thiên quan chiếu mệnh. Thay vì nóng nảy mất kiểm soát, bạn nên giữ bình tĩnh để suy xét nhận định và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Bạn có biết, những kẻ xấu bụng chỉ chờ mong đến giờ phút này, khi bạn lộ ra những sơ hở dù nhỏ nhất, để tập trung đánh vào điểm yếu đó không? Hãy tỉnh táo lại ngay trước khi quá muộn, Sửu hợi tương hội, may mắn là ở bên cạnh con giáp tuổi sửu vẫn có những người luôn hiểu và thông cảm với bạn, đồng hành cùng bạn dù có chuyện gì xảy ra. Đây chính là lúc bạn nhận ra ai mới là người thực sự tốt với bạn. Những lời góp ý, lời khuyên chân thành ấy thực sự hữu ích trong thời điểm này. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, tị. Ba. Tử vi tuổi dần, tử vi hôm nay cho thấy cục diện dần hợi tương pha sẽ mang đến cho người tuổi dần một ngày thứ bảy không mấy dễ chịu. Những rắc rối liên quan đến tiền bạc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con giáp này. Tốt nhất là bạn nên tránh xa những xung đột tranh chấp liên quan đến tài sản trong thời điểm này. Thương quan giáng mệnh, công việc của người tuổi dần trong ngày này cũng không suôn sẻ như mong đợi. Bạn khó giữ được sự bình tĩnh khi cứ liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm. Đã đến lúc bạn phải nhìn nhận lại toàn bộ sự việc để tìm ra nguyên nhân và cách vượt qua khó khăn này. Ngũ hành thủy mộc tương sinh, tuổi dần có thể tìm đến những người thân yêu nhất để chia sẻ những vướng mắc của bản thân trong ngày này. Bạn sẽ nhận được những lời động viên tinh thần không đâu có được. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão có vẻ như được thần may mắn yêu ái gọi tên khi liên tiếp gặp những chuyện vui, Đầu tiên là thực thần độ mệnh, con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc trong ngày này khi được người thân quen giới thiệu cho những mối làm ăn hứa hẹn. Cờ đã trao tay, cớ gì mà không phất ngay nhỉ? Cục diện hợi mão bán hợp còn giúp tuổi mão bộc lộ năng lực của bản thân. Dù là đang đi học hay đi làm, tài năng của bạn cuối cùng cũng đã được ghi nhận. Chỗ đứng của bạn sẽ ngày một củng cố và là tiền đề cho những nấc thăng tiến tới thành công trong tương lai. Những hiểu lầm cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Cặp đôi tuổi mão có thể chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Người tuổi mão độc thân thì nhận được những lời hẹn hò đầy hứa hẹn, hãy thử đi gặp gỡ biết đâu bạn sẽ tìm thấy một nửa của mình. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn Tử vi 2020 nhận thấy con giáp tuổi thìn trong ngày có chính quan trợ mệnh như hôm nay sẽ nhận được tin vui trong công việc, bạn không chần chừ do dự khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, bản mệnh dùng sự kiên định và quyết tâm của mình để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Thế nên kết quả hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải nề phục trước tinh thần và ý chí của bạn. Cơ hội thăng tiến sẽ chẳng còn xa bạn nữa đâu. Hãy tiếp tục phát huy nhé. Tuy nhiên, ngũ hành thổ thủy xung khắc lại báo hiệu chuyện tình cảm của bạn chẳng được như ý muốn, trong thâm tâm bạn luôn khao khát tìm được một nửa cho mình nhưng có vẻ thần tình yêu vẫn chưa nghe thấy tiếng lòng của bạn thì phải. Những mối quan hệ cứ liên tục đứt gãy ngay trước khi hai bạn thành đôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ sẽ có thể gặp may mắn liên quan đến tiền bạc khi được chính tài trợ mệnh. Các thần này có thể giúp bạn khai mở và thúc đẩy con đường tài lộc ngày một tươi sáng hơn. Luôn nhớ suy tính kỹ càng và chủ động nắm bắt những cơ hội đến với bạn nhé. Thủy khắc hỏa, những mâu thuẫn giữa bạn và nửa kia cứ ngày một lớn thêm, vết dạn nứt đã thành hình rõ ràng. Nếu không thể nói chuyện và bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn thì e rằng sự đổ vỡ là không thể tránh khỏi. Tốt nhất cả hai nên hạ thấp cái tôi của mình xuống thì mới mong hóa giải được những xung đột này. Chưa kể đây còn là cơ hội cho kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai bạn. Bạn đừng nên coi thường điểm báo tình duyên đầy bất an trong ngày tị hợi tương xung này. Chỉ cần một câu nói, một hành động dù nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến kết cục chẳng thể cứu vãn nổi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ. Người tuổi ngọ sẽ đón nhận những bất ngờ do thiên tài mang tới. Các thần chủ về tiền bạc xuất hiện chính là dấu hiệu một khoản tiền khá khá sẽ rơi vào túi bạn trong thời điểm này. Đây có thể là tiền thưởng hay một khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn. Sự nhạy bén trong từng vấn đề sẽ giúp cho con giáp này nhận ra được những cơ hội kiếm tiền tiềm ẩn mà không phải ai cũng có thể nhìn ra được. Hãy thử đi trước một bước và biến chúng thành hiện thực xem sao nhé. Tuy nhiên, ngũ hành thủy hỏa tương xung khiến chuyện tình cảm của tuổi ngọ không có dấu hiệu tiến triển. Có vẻ như một vài hiểu lầm là nguyên nhân đẩy khoảng cách của hai bạn xa hơn. Bạn nên tỏ rõ thái độ trước khi mọi việc trở nên phức tạp hơn nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, Xem tử vi phương Đông, thổ khắc thủy, tuổi mùi có đường tình duyên khá ảm đạm trong ngày hôm nay. Nửa kia không những không hiểu và thông cảm cho bạn mà còn sinh lòng giận dỗi trách mắng vì sự vô tâm của bạn trong thời gian qua. Có lẽ bạn nên dành thời gian quan tâm và chia sẻ với người ấy nhiều hơn. Thiên quan giáng mạnh, người tuổi mùi dễ đánh mất sự bình tĩnh khi phải đối mặt với những rắc rối liên tục xảy đến. Hãy chỉnh đốn lại tinh thần, đi tìm nguyên nhân và phương án giải quyết phù hợp trước khi chúng trở thành chướng ngại vật cản đường thăng tiến của bạn. Thật may là quý nhân tam hợp sẽ đến bên bạn trong thời khắc quyết định này. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối và giúp bạn củng cố và tạo dựng các mối quan hệ làm ăn hài hòa tốt đẹp. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ, 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân trong ngày có chính ấn trợ mệnh sẽ có cơ hội thể hiện được năng lực của bản thân. Những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ gây ấn tượng với không ít người, đặc biệt là với cấp trên của bạn. Con đường thăng tiến đang mở ra trước mắt bạn rồi, hãy tự tin nắm bắt nhé. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến không ít kẻ tiểu nhân sinh lòng ghen ghét đố kỵ, nhất là trong ngày thân hợi tương hại như hôm nay. Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là họ sẽ ngay lập tức nhắm vào nhằm hạ bệ uy tín của bạn. Hãy cẩn trọng hơn trong từng hành động nhé. Kim Thủy Tương Sinh mang tin vui tình cảm đến cho con giáp tuổi thân. Bạn và người ấy càng ngày càng thấu hiểu nhau hơn, cả hai cùng nhau chia sẻ những vui buồn khó khăn trong cuộc sống. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị, 10. Tử vi tuổi dậu. Thiên ấn chiếu mệnh, con giáp tuổi dậu có một ngày thứ bốn xuân sẻ thuận lợi đến không ngờ, Đặc biệt là với những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do, những ý tưởng sáng tạo của bạn sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Kim sinh thủy, người tuổi dậu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Bạn sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp đó, đừng ngần ngại thể hiện cá tính độc đáo của bản thân nhé. Xem lịch vạn niên, hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2021 là ngày vãng vong. Ngày này kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc hay động thổ, nếu có thể hãy rời những công việc quan trọng trong ngày này sang ngày khác thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Tử vi 12 con giáp nhận thấy ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc như hôm nay sẽ khiến cho người tuổi tuất gặp phải không ít rắc rối trong chuyện tình cảm. Xung đột nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt cũng có thể trở thành mồi lửa thiêu dụi mọi cố gắng vun vén của bạn trong suốt thời gian qua. Hãy học cách tự kiềm chế và đừng nói những lời gây tổn thương đến đối phương nhé. May mắn là có các thần chính quan độ mệnh giúp cho công việc của người tuổi tuất có những bước phát triển đáng kể. Đây là tin tức tốt lành có thể xoa dịu những muộn phiền trong chuyện tình cảm của con giáp này. Với vốn kiến thức rộng rãi của mình, bạn luôn tìm ra những phương án xử lý vấn đề một cách nhanh chóng, gọn gàng và chu toàn nhất. Những lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên sẽ tiếp sức cho bạn, giúp bạn thêm phần tự tin hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi. Người tuổi hợi sẽ phải đối diện với không ít khó khăn trở ngại trong ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Những nghi ngờ hiếm khích xảy ra trong nội bộ là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn cũng như tập thể bị trì trệ không thể phát triển được. Cách tốt nhất để xóa bỏ những xung đột này là mỗi người hãy tự hạ thấp cái tôi của mình xuống, thay vì cứ khăng khăng ý kiến của mình là đúng, chỉ có sự đoàn kết chung sức đồng lòng mới mong đem lại thành công cho tập thể cũng như của mỗi cá nhân trong tập thể đó. Chỉ cần luôn tự tin vào bản thân, chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người có kinh nghiệm thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn thử thách này mà tiến tới thành công. Khi ấy dù cục diện hợi hợi tự hình có gây ảnh hưởng đến thế nào đi chăng nữa thì những ưu phiền, buồn bực trong lòng bạn cũng sẽ sớm tiêu tan thôi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, tí.